Okay, the first word today to join the Pantodo class, we will study about the word about food and drink. And the beginning of whole, we will study about the word cheese, right? Cheese. Thế cô xin mời Ngọc Hân nha. Yes. Cheese. Ngọc Hân, good job. So, cheese. Okay. And another word. Coconut. Coconut. Do you like it? Các con thích cái này không? Co coconut. Do you like coconut or not? You just like cheese. You just like cheese. Các bạn chỉ thích cheese thôi. Ah yeah, coconut. Coconut. Okay, one more time we say coconut. Coconut. <laughs> Right, coconut. Now, one more time, we will spelling it. Nếu mà dành cho các bạn nào mà không biết viết từ này thì mình có thể uh, xem từ spelling nó như nào nhá. C O C O N U T C O C O N U T coconut. Ah, it's so good for your health. The next one Hmm, do you know this word? Coffee. You know it? Coconut? Coffee? How about coffee? Do you like coffee? No, it's not yummy. Augie, Phạm Khánh said to me that the coffee is not good. Coffee is not yummy. <laughs> coffee. Okay, comment for me. Coffee. Spell it. C O F F E E. Ok, C O F F E E. Màn hình có bị sao nhỉ? Màn hình bị sao? Yeah, so like coffee. Nếu các bạn không có có vấn đề gì thì các bạn phải comment cho cô nha, tại vì lớp mình hồi đồng đó. Right, it's a little bit crowded. Okay. Nào, tiêu nhờ không thích coffee nhưng mà có thích cái này không? cô sẽ không share nhạc nữa cô sẽ share riêng màn hình thôi cô chia sẻ màn hình cho các con thôi được chưa nhỉ yeah. Dạ. các bạn nhìn thấy chưa yes yes yes hôm nay thì mình sẽ không có nhạc nền nữa tuy nhiên là các bạn phải tập trung một từ nhá right ok. Các bạn đã nhìn thấy coffee của cô chưa? Các bạn đã nhìn thấy coffee chưa? con không uống được nước dừa đã sụp thít thì nấu nước dưới sâu so cool, right? Nào các bạn luyện tập cho con nhỉ? Coffee Coffee, cô vẫn đang nhìn nó I'm looked at you Coffee Rồi Anna Tạ Khánh Linh đang luyện tập rất hăng say Hải Nam đâu? Coffee Coffee Ok, hai Hải Nam à, tiếp tục câu hỏi con tiếp nào các bạn xem hải nam nào chà hải nam này xinh quá nào rất là đẹp trai nào đấy hải nam cho con biết là do you like coffee or not thích coffee không like or don't like yeah. yes you like it oh, thế thì không tốt đâu nha coffee là dành cho các bạn mà chỉ con nó không có coffee đâu ấy nha ok nhắc nhắc nhở nhẹ nha tuy nhiên thì là có một cái món mà các bạn cũng khá là thích ở đây đó là wow look at this how can how could we speak out loud this word how could you speak out loud this word please how could you là làm nào đây khó ca cô ơi hôm nay mình không ờ, quảng cáo cho coca đâu mình chỉ nhắc đến một cái loại <laughs> thức uống tên cola right? cola yeah cola Nó không đọc là cola nhá don't speak out loud this word cola cola uh, one more time we say cola okay I will random choose one student bây cô sẽ random một bạn nhá Kitty Lưu Bảo Anh nào Kitty Kitty Lưu Bảo Anh nào raise your hands yes Can you speak out this word for me, please? Now, Anna, read out of this word for me and all the class here. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Oh, no, no. It's not. Nào, gần đúng rồi nào. Cola. Cola. Không phải là là là. À, bạn nào? Quen một color mà nhầm tí đương nhiên rồi có rất nhiều bạn đọc là cola mà cho nên cô đang phải huấn luyện lại một chút đây đúng không color color <laughs> right nào tiếp tục nha đây làm việc gì đây hỏi đến cái cảnh gì cook cook cook các bạn có thích cooking không I don't know I don't know I don't know too much but uh, I like cooking so much and how about you do you like cooking or not các bạn trên livestream có thích cooking không hay các bạn ở trong lớp mình có cooking không có giúp bố bố cooking cái gì chưa đã ai giúp bố mẹ cook cái gì chưa nào no chưa à? sao lại chưa chưa à Đào thêm cho chat một chút nha. Và bây giờ các bạn có cooking nào. C O O K. C O O K. Có một tám. C O O K. Cook. Ok. Nếu dành cho những bạn nào mà không có biết từ này thì sau mỗi buổi học thì cô sẽ uh, take note lại tất cả các cái trang này và gửi lại trong nhóm cho các bạn nhá và những bạn nào mà hôm nay không học trực tiếp được thì vẫn có thể là vào nhóm zalo này hoặc là học ở trên livestream cô vẫn sẽ cập nhật từng bài một cho các bạn học lại nha chúc gửi mình to right <clears throat> next one ờ uh, cook là nấu ăn nhưng mà cookies thì đó là cái món bánh rất là ngon đây oh what's that what's this baby what's this nào Nguyễn An Phú nào các bạn không spam nhá cookie yeah cookie so uh, food do you have cookie near you con có cookie ở gần chỗ con không Do you have cookie near you? Các bạn có đặt cookie không? Bạn nào có cookie bây giờ đem ra đây cho cô xem nào. Giờ này ai có cookie? I don't have cookie. You don't have cookie. Bây giờ cô sẽ xem tất cả các bạn ở đây xem là bạn có cookie không. Các bạn show cho cô xem nào. Show me đâu bây giờ có cookie ở đâu chạy ra lấy cho cô cái cookie nào cái cookie ở chỗ nào ở nhà có chỗ nào có cookie đem ra đây nè khoe khoe khoe <laughs> tôi thấy rất nhiều bạn đang có cookie đang chạy ra lấy rồi cookie ok cookie Anna how about Anna Anna có cookie không Anna Anna Anna Anna nó có xem là có một số bạn đang có đang có chạy ra ui rồi ôi tiến minh cục gì đây cái cục này thì giống cái cục tẩy chứ cái cookie đâu mà cookie <laughs> rồi nha one more time we say cookie uh, à, thank you an phú right the next one mình sẽ có một cái loại bánh mà nó cũng ngon không kém phần ngon so với cookie đó là đó, cái loại này thì thường thường các bạn không có hay ăn đâu nó béo lắm giống như cô Ngọc vậy đấy corn cornflakes cornflakes đây là một loại uh, uh, ngũ cốc bị ngô xong thì ăn với sữa ăn vào buổi sáng đó cornflakes cornflakes nó không phổ biến ở Việt Nam tuy nhiên là ở bên nước ngoài rất, rất, rất phổ biến nào one more time we say cornflakes cornflakes nào các bạn đọc theo câu nào cornflakes từ mới nha, từ này hơi dài nha, nghe spelling nào. C O R N F L A K E S Cornflakes bởi vì là mình đâu chỉ ăn một viên đâu đúng không? Mình ăn cả bát cả tô, rất là nhiều cornflakes cho nên là mình sẽ là cornflakes. Right? Bỏ mất cái chữ S này đi thì nó chỉ là một cái viên này thôi. Yeah. Cornflakes. Good job. So now, next one we have uh, ah. What this? What this? Nguyễn Bá Phúc. Nguyễn Bá Phúc nào? Chạy đi đâu rồi? Hà Đức Chí nào? Yes, can you hear? Me? Ok, con, con nghe, con nghe thấy cô không? sandwich. Yeah, it's a sandwich. So nào, check Sandwich. Wait. À, bạn rất bạn Đức Trí rất là rất rất là sandwich cho Đức Trí là đấy. Các bạn nhá, ví dụ như là để tên đầy đủ như Đức Trí nhá. Apple. Đúng không? Thế là cô nhìn thấy tên Đức Trí luôn. Thế cô tích điểm vào đấy. À, thế là xong nhiều điểm cái là mình có thưởng là mình cứ để tên linh tinh được là làm gì Nhầm lông cá sau Mày ăn sandwich vào buổi sáng không? Cô xem phần chat không nào Tay phun Nào Sandwich I like sandwich Chính xác I like sandwich Thế bây giờ tối rồi thì ờ, chỉ có ăn nhanh sandwich đúng không? Tay phun rừng Là đói Một cái loại mà rất là ngon Đây kẹp ở giữa sandwich Ông bay nhớ hạ cánh cơ Vegetables. Vegetables. Vegetables. Vegetables. Vegetables. Vegetables. Nha, spell it. V E G E T A B L E Yes. Hmm, có một số bạn sẽ đọc là vegetable sừ. No, no, no, no, no, no. Đó, đúng không? Có bạn nào vegetable sừ không? giơ tay nào. Raise hands. Bạn nào đang đọc là vegetable sừ. Hey, don't worry. Yeah. Thế bây giờ mình sẽ sửa lại một chút nhỉ. Vegetable. Vegetables. Vegetable. Vegetables. One more time. Vegetables vegetables. Yeah, các bạn luyện đọc theo cô nào. Vegetables. Vegetables. Good cho cô thấy các bạn luyện đọc rất là hàng luôn. Tốt. Nào, bài này không chỉ có mỗi là lúc mình học thì mình luyện nó nhá. Sau ra bài tập phải làm nó nghịch chua. Right. À, cái món này ngon nè Bạn nào biết đọc giơ tay. Who can? Who can? Who can? Who can? Phan Bảo Huy biết đọc không? Tao bảo Huy đâu? Huy ơi ơi Yeah, dạ, can you hear me? Hả? Con nghe con Yoga Ah, à, yo, dạ, oh my god, good job Yogurt uh, One more time, con đọc cho cả lớp nghe nào Yogurt Yogurt wow ending sound của cô đâu rồi Yogurt Yogurt Đây nếu bạn nào học lớp cô lâu rồi không không có ai bỏ cái này luôn ý mất dấu đấy nào nào gần được rồi gần đẹp trai rồi nào yogurt yogurt yogurt chữ một cái cho cô xem nào I like yogurt <laughs> ok I like yogurt okay. Ờ, thế có ăn hay ăn yogurt không à, các bạn hay ăn yogurt không hay là bảo bảo phan bảo huy có hay ăn yogurt không có Yes, good. Thế các bạn ở phần chat tôi xem nào, xem có ăn không? Ăn để nhuận tràng nhá, ăn để ờ, tăng cường vi sinh nhá. Đấy, nào bây giờ nào lượng từ thì nó cũng chỉ có thế thôi. Bây giờ đến cái phần mà nó căng thẳng hơn một chút, đó là cái phần Are you ready for this? Maybe yes. À, bây giờ mình sẽ sau khi mà mình đã học ờ, một số các cái từ vựng ở đây đúng không? Just about the food. Nào, thì về drink thì chỉ có uh, uh, bottle bowl cup freezer and glass đúng ở cái uh, hồ cái cái cái bình này đây là cái bát này the bowl the cup right freezer freezer cái tủ lạnh đấy and uh, glass và những cái từ này là từ cơ bản rồi các bạn là từ cơ bản là học từ lúc 4 tuổi 5 tuổi rồi cho nên tôi sẽ không ôn lại những từ này nữa nhá Now, come to the song today. Các bạn nha, sẽ tập trung cho cô nào, chuẩn bị hít thở cho cô nào, là đứng dậy nào. Stand up, stand up nào. You can stand up, stand up nào. Vừa học một một một rất là rất là nhiều rồi, bây giờ mình stand up một chút nào. Stand up please, đứng dậy cho cô nào. Đứng dậy như bạn nhân vật luôn. Đây mình sẽ xem bạn nhân vật nha. Right. So now stand up please. Good job. Bây giờ mình stand up nào, đi bộ stand up nào. Okay. Here we go. Nào nhưng mà cô stand up thì các bạn sẽ không nhìn thấy cô nên không, không stand up nữa. Nào bây giờ trong cái bài hát này nhá thì mình sẽ ha, nghe trước rồi mình sẽ làm theo các bạn, làm theo bài hát này rồi sau đó mình sẽ hát lại nhá. Are you ready? You ready? Yes, okay. Let's start it. A glass of water. I don't like water. A bottle of milk. I don't like milk. A cup of tea. I don't like tea. I like to drink some hay. you a can of cola. I don't like cola. A bowl of soup. I don't like soup. i like to drink some oil. What? What about salad? I don't like salad. Vegetables like pasta. I like to eat your bone. oh. Oh, Gila nhờ. Nào bây giờ, uh, who can say to me that uh, this alien here ngoài hành tinh này đúng không? This alien uh, what does he like? <laughs> Rất là lạ luôn. Nào các bạn nào, các bạn nào đứng lên đúng không? Đứng lên nó bắt đầu nhá. Chỉ có thấy lắc đầu thôi. Just shake your head like that. I don't like, I don't like. Chẳng thích cái gì hết. Hmm, đây là một bạn alien đúng không? Một bạn alien toàn thích ăn những cái không tiêu hóa Ôi, ống nước rồi màu sơn thấy ăn gì đúng không? Thế mới nói là không giống con người Right That's an alien. Nào các bạn ngồi xuống nào, ngồi xuống nào. Right, just sit down. Bây giờ nha, ngồi xuống để có thể xem script và sau đó là mình sẽ hát theo nha. Right, look at this. Và bây giờ các bạn sẽ xem bài hát này và sau đó liệt kê cho cô ra tờ giấy hoặc là các bạn nhớ ở trong đầu right rằng là this alien này like or don't like cái gì nhá. Đầu tiên là mình sẽ xem là anh ấy like cái gì trước. Like đâu? Do you understand? Cô sẽ gọi random bất kỳ một bạn để có thể trả lời câu hỏi cho cô nhé. Đây mình sẽ xem lại bài hát một lần nữa. Watch the song again and then we will answer the question that what she like or don't like. Um, ok, mình sẽ tắt chat một chút nhá. Tắt chat một chút nhá. Các bạn chat ở thấy xinh lắm. Ok. Ok. So, nào nghe nhau. Sẵn sàng chưa? các bạn bé là thường thường là học được chăm hơn các bạn lớn các bạn lớn là tập trung nhá đấy tuyên dương các em nhỏ em bạn nguyễn phương thảo nào đây thảo buồn này tâm sự phương thảo tí không <laughs> nào bây giờ tên mấy cái bạn học sinh ờ, lớn có đâu rồi đâu rồi cái dương cái quê ờ, cái đâu rồi đâu có xem một lượt xem nào các bạn ready chưa đấy bạn ready các bạn raise hand cho cô nào ready để cô mở nhạc nào Yes, ready, ready, ready. Cô đang nhìn nha, đúng rồi, cô đang xem một lượt xem các học sinh của cô như nào đây. Các bạn nhớ mở cam sau khi khi mà tham gia buổi học nha. Nếu mà các bạn tắt cam đi là đến buổi sau là thầy Vương sẽ chủ động là uh, gửi gắm các bạn ra ngoài lớp. Đấy, đại khái là như thế. <laughs> là rất là tiếc cho mình đúng không? Thì mình sẽ không để nhá. Ví dụ như bạn này không biết là remove luôn. Đấy, nhưng bạn không mở cam thì hiện tại sẽ remove đấy ví dụ như bạn Anna này những cái bạn không rõ tên là sẽ remove nhá rất là rất là tiếc nhưng mà đây là luật của lớp ấy những bạn không để tên đầy đủ này hay là những bạn mà tắt cam khi ờ, khi tham gia thì mình sẽ phải remove xin lỗi cả lớp nhưng mà mình phải theo luật một chút nhá để cô xem nào nào các bạn mở cam chưa đấy ok So nào, let's start. It. Bây giờ các bạn sẽ đọc theo cô nhá để xem là trả lời câu hỏi anh ấy thích ăn những cái gì. A glass of water. I don't like water. A bottle of milk. I don't like milk. A cup of tea. I don't like tea. I'd like to drink some Hank. À, thế đầu tiên là mẹ giờ cô sẽ mở chat một chút nào. Đầu tiên là ờ, cái cô này cô ấy ờ, mời rất nhiều thứ đúng không? Nhưng mà anh ấy chỉ thích cái gì nào? What does he like? What does he like? Các bạn trên livestream có thể comment cho cô biết được không? What does he like? <coughs> paint. Cái gì paint? <laughs> cái gì paint nào? ok pen chính xác tình thế tập trung thế sơn à, mình dùng tiếng anh nhá he likes paint chính xác hồ đức khang comment rất đúng mình nói he likes paint câu hỏi một câu đầy đủ thì chúng mình hỏi một trả lời một câu đầy đủ thế là mình sẽ gọi là không nói trống không đúng không he likes paint chính xác Danh điểm cho các bạn đang comment he likes paint go next A carton of juice. I don't like juice. A can of cola. I don't like cola. A bowl of soup. I don't like soup. I'd like to drink some oil. Oh, what does he like? What does he like? Comment for me, please. What does he like? Lạ thế nhở? Cái gì? Oli. nào viết như nào Oli oi đúng rồi dành cho những bạn rất thông minh đó là oi và phải là he likes oi hoặc là he would like to drink some oi tôi muốn uống một chút gì đây dầu ôi xăng dầu ấy chứ không phải dầu ăn đâu nhá oi ok one more time nếu mà dành cho những bạn mà không biết đến cái từ xăng dầu cái từ dầu ấy o I L oil dành cho những bạn không biết rồi nha đã biết rồi thì các bạn nhớ rồi oil oil yes good job sợ nhờ các con các bạn nào ăn uống oil không uống đánh trò đấy nha <laughs> xăng xe sợ lắm no đúng không no uống mà đánh không được đâu nhá hại lắm ok không được nghe ngày nó tiếp tục nào lớp thèm salad Ai mời ăn gì đây? What about salad? Ok mời cái gì đây? What about thế còn um, salad thì sao? Salad nào? Có thích ăn không? Có, em đoán xem là có thích ăn không? Đoán xem là anh này có thích ăn salad không? No, no, yes or no? Yes, yes Thích ăn hả? cô đặc biệt thích ăn nhưng mà không biết cái bạn alien này bạn có thích ăn không để nghe tiếp nha I don't like salad Tôi rất thượng thừa luôn I don't like salad Tôi không thích salad đâu Tôi không thích no no I don't like Ok look at this I don't like salad Đấy nếu con không thích cái gì con nói thẳng luôn I don't like I don't like Ok I don't like salad À bây giờ nghe cả bài xem là anh ấy thích gì nhá vegetables and meat. I don't like meat. Maybe some pasta. I don't like pasta. I like to eat your bone. What's up? What's up class? Các bạn trên livestream các bạn ở trong lớp mình cho cô biết là anh ấy thích cái gì đấy. Oh, ờ, thích cái phone, yeah, he likes phone nhưng mà anh ấy thích làm gì với cái phone đấy nhỉ? đúng rồi he likes eating her phone eating her phone eating việc ăn đấy ăn nó eating đúng không sau từ like là eating nhá đây cô sẽ ghi được trong này phone à ôi sợ quá nào he likes eating her phone phone là vâng, nếu mà các bạn muốn mà dùng uh, cái từ là to eat thì đây I uh, he delight to eat perform được he delight eat perform ờ, perform this is so hard right nhớ nha nó rất nhiều kiến thức ngữ pháp tuy nhiên là cô khuyến khích cho các con là cứ học về đi vào đây các bạn đã biết là trong lớp mình phải để tên đầy đủ không không thôi chắc là bạn này không được ăn vào lâu nhá rồi tra tên ăn điện thoại à sợ nhỉ ăn điện thoại nào Thank you. thì cho các bạn luyện hát đó rồi sau bài hát này thì chúng mình sẽ thấy là rất có rất nhiều sự khác biệt giữa ờ, người ngoài hành tinh trong tưởng tượng của chúng ta <laughs> với uh, mình là cái thứ nhất cái thứ hai là mình được học về cấu trúc uh, I like hay là I don't like I like không có thẳng I like I don't like tôi thích hết và không bắt đầu và hôm nay mình sẽ học rất nhiều từ người food sau đó bây giờ mình sẽ làm một chút games look at this look at this this food is made from milk it's yellow this food is made from milk it's yellow and sometimes has holes in it nào bây giờ nào uh, mình sẽ có picture đúng không? We have some pictures here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pictures. Total 10 pictures. Totals mình có take picture và bây giờ mình sẽ listen to the radio and then choose the suitable pictures for the radio too. Mình sẽ bắt đầu là mình nghe này. Không, mình đoán đúng nhất. Are you ready for this? <laughs> mình mình mình nghe được không bây giờ mình sẽ thử cô sẽ thử nói một chút xem em đọc This food is made from milk. It's yellow and sometimes has holes in it. You can put a slice of it on some bread and eat it. thế bây giờ là vừa nói cái gì nhỉ? Bây giờ cô mở chat nào. What is a, suitable picture? What is a suitable picture for this, baby? Cô vừa mở chat đó. Nào, mình cứ từ 1 đến 10 thôi. Picture nói. This food is made from milk. It's yellow and sometimes has holes in it. Ah, you yeah. can put a slice of it on some bread and eat it. Bây giờ bạn nào cứ tắt mic làm cái cho ra ngoài lớp luôn ok Thế tất cả mình cho ra ngoài lớp luôn nhá rồi bên vừa cô tí cô tắt cam bài cô cho các bạn ra ngoài lớp nó không phải là sự nghiêm khắc nhưng mà đây là quy luật của lớp của mình cứ tắt cam là mình cho ra ngoài lớp thế thôi Và đây là các bạn uh, mở cam lên nhá. đây. Cheese. Nào, cái gì nhỉ? Six, one. Làm biết cô đánh số cho các bạn dễ nhìn nhá. Bây giờ cô sẽ gọi một bạn được chưa? I will call. I will call someone. Five. Okay, six seven, eight, nine, and ten. I will call someone. I will call person who can answer my question. You know. Tôi có thể gọi một bạn nhá, một bạn nó có thể nào mà bạn ấy ờ, trả lời được câu hỏi của cô nào. Bạn nào, ờ, bạn nào trả lời được câu hỏi nào muốn anh nghe được cái gì nào? Đấy ở dưới trả lời ờ, phần chat là trả lời nhiều lắm rồi nên không muốn đâu. Cũng hơn thôi. <coughs> raise hand, raise hand, raise hand. Không ra á. Anh em nào, hai Now, what can you share? Which picture? Which picture? Bức tranh nào là bức tranh đúng nhỉ? Lại một chút nha để cô các bạn nào. This food is made from milk. It's yellow and sometimes has holes in it. Yeah. You can put a slice of it on some bread and eat it. Yeah. Dạ, bây giờ cái câu này là gì nào? This food is made from milk. Made from milk làm từ sữa. À, cái món này từ sữa đúng không? Nó có màu gì? A cheese. Cheese. Cheese rồi, a cheese đúng rồi, nó có màu yellow này. Các bạn có thể slice một slice xong rồi áp nó lên trên bread, trên bánh mì và eat it và ăn nó. Chỉ có thể là cheese thôi. Đấy, riêng Hoàng Giang là số đông nhưng mà lại đúng. Chính xác. Great. The answer is cheese. Thank you Hoàng Giang. Hoàng Giang là có hai em. Không biết là hai em tên gì nhỉ? À. Sau lần, cô anh em để hai tên ở trên đấy để cô biết nhá. Next one. This is a white powder, but it is not sweet. People use it to give food flavor. You can put it into soup, on salad, or meat. Oh, What's it? What's it in the record? Say about. This is a white powder, but it is not sweet. People use it to give food flavor. You can put it into soup, on salad or meat. Nào, cô nghe được từ white powder này, white powder này, là một thứ bột màu trắng, không quá ngọt. Kho vào đâu? Salad này, kho vào thịt này. Seven. Nào, seven tại sao lại seven? Seven. Teacher seven, I, I guess, I guess, but uh, S là gì nhỉ? Cái gì đây? Màu trắng này, white power này. Xong vào salad này. À, không ngọt nữa. Ok. Salt, salt, chính xác. Bây giờ nha. Great. The answer is salt. Salt. Seven. Dạ vâng. Các bạn chọn seven nha. This is a hot food that comes in a bowl. You cook it from meat or vegetables. You eat it with a spoon. Okay. Which picture is correct? What time? This is a hot food that comes in a bowl. You cook it from meat or vegetables. You eat it with a spoon. Ok, đọc nào, nào nghe nào, nghe được cái gì nào? Nghe được à, cái gì nào? à, nấu ấy. cook from a vegetable and meat đúng không vegetable and meat xong ăn bằng đâu ăn bằng cái gì ăn bằng gì nhỉ bowl right five yes đó đó excellent the answer is soup on our next one This is a kind of gray or brown powder. People use it to give food a stronger flavor. It can make you sneeze. Which one? This is a kind of gray or brown powder. People use it to give food a stronger flavor. It can make you sneeze. Three. Good job. Well done. The answer is pepper. Pepper. peppers, you know, strong flavor luôn, vị rất là đặc trưng luôn, đậm luôn, <laughs> right? Next one, các bạn gần gần hết rồi. This is something small. You can eat quickly at any time of the day. Yeah, it is something quite small. Small nha, khá là small. And you could eat it uh, all the time in the day. Các con có thể ăn nó cả ngày thời gian nào ăn cũng được which one one no that's not it try again mà cái one này nó to mà nó big phết mà nó khá là big đấy cái, cái, cái, cái cookie này nó khá là big đấy nha cookie là khá là big ạ à. nhưng mà cái cái đài nó chỉ nói là cái cái vật cái cái thứ này nhỏ nhỏ xíu quá à. Yeah, Nguyễn Thanh Mai. Yes, exactly. Eat the cornflakes. No, that's not it. Try again. Nào. Không phải cornflakes à? Cái nào ăn được? Cái này à? Eat, eat là gì đây? Ghi eat nhưng mà phải ghi từ ra chứ. No, that's not it. Try again. No, it's not. No kén Well done. <laughs> The answer is a snack. Snack? Oh, it's not. I don't see it. It's snack. Cái này riêng cô cũng không làm được luôn chứ không phải các bạn luôn nhá. Cái trông này dùng khoảng đen nào luôn. Cô không nhìn nó là snack luôn. Ờ, okay. This is a small and sweet dessert. You bake it and you eat it. It can be round and thin. Okay fruit. This bird. See this food. What this? This is a small and sweet dessert. You bake it and you eat it. It can be round and thin. Nào, nghe là đầu tiên là gì nhờ? Food này, rồi sweet dessert này đúng không? Rất là ngọt. Ok, xong thì còn break, uh, ờ, nướng. Round thin. Done. One, one, one, one. <laughs> Correct. So easy for you. Great. The answer is a cookie. You do this in the kitchen to get food ready to eat by heating it. Heating what? You do this in the kitchen to get food ready to eat by heating it. Ok, đoạn này có nghĩa là you You do this in the kitchen to get food ready to eat by heating it. Now, you do it in the kitchen. Mình làm việc này ở trong bếp. À, mình làm chín đồ ăn bằng việc heat it. Heat it. Tại những bạn nào chưa biết nhá. Heat it. Có nghĩa là nóng nó lên. Đây là việc gì? Yes, ờ, exactly. Cooking. Excellent. The answer is to cook. Yes, of first to cook. Next one. This food is made from corn. You eat it with milk at breakfast. Yes. Eat with milk and eat in the breakfast. Ăn với sữa này, xong lại còn ăn vào buổi sáng quá. À. Ôi, cái gì vậy? Cái gì đây? What's this? What's this? Yeah, that's a cornflakes. Very good. The answer is cornflakes. This is a meal. People eat it in the middle of the day. This is a meal. People eat it in the middle of the day. This is a meal. Đây là một bữa ăn. people eat it in the middle of the day mình ăn vào giữa ngày à giữa ngày là bữa gì các bạn nhá no comment just only the, the numbers các bạn need to comment how the word là bữa gì là bây giờ cô không cần biết picture nào đâu cô chỉ cần biết là ăn bữa gì mà ăn giữa ngày là bữa gì ạ bữa gì ấy? yes exactly bữa lunch bữa trưa đúng không Very good. The answer is lunch. Yes, lunch. Now, the last one. This is a part of your fridge. It is used to keep food very cold for a long time. Yeah, this is a part, a part, đúng A part of the fridge. Uh, đây là một cái ngăn, đúng không? Một cái phần của cái tủ lạnh này. Và giữ cho đồ ăn thế nào? Yeah. Dạ. This is a part of your fridge. It is used to keep food very cold for a long time. Keep the food very cold for a long time. Giữ đồ ăn lạnh thấm trong một thời gian dài. Bảo quản đó. Freezer. Good job. Vừa nay cô nhìn thấy có một bạn ghi freezer. Cô sẽ Excellent. Nha. The answer is a freezer. Good job. So now bài tập luyện tập thì các bạn đã hoàn thành hết rồi question and then về nào bài tập về nhà của chúng mình nhá bài tập về nhà của chúng mình thì uh, cô sẽ gửi lại cho các bạn uh, ờ, the song here about the alien đúng không bài tập về nhà nào bài tập về nhà của chúng mình nhá là cô sẽ gửi lại cho các bạn the song about alien uh, will will sing aloud the song and then say to me that uh, what he likes or don't like or doesn't like right cô sẽ gửi bài này cho nhóm trên nhóm zalo này à, và các bạn sẽ nghe lại này các bạn sẽ ghi hình lại hát bài này này rồi là mình sẽ gửi lại ở trên nhóm uh, giỏi tiếng Anh cùng con trên Facebook nhá để cô có thể chấm được cách phát âm của các con này ok so now baby hôm sau thì mình sẽ ôn lại qua bài story để mình ôn lại bài này và sau đó mình sẽ đến một chủ đề khác nha and now is a little bit late for our class today Ừ, rất là tuyên dương các bạn ngày hôm nay đã có ý thức học tập hơn rất là nhiều và các bạn đã có những câu trả lời rất là đúng trong giờ học đặc biệt là các bạn trong lớp trực tiếp ngày hôm nay tuy nhiên thì cô cũng phải nhắc lại một số luật như sau khi mà các bạn tham gia lớp đề nghị uh, có phụ huynh ngồi kèm này nếu mà các bạn cảm thấy khó khăn trong việc sử dụng thiết bị uh, các bạn sẽ để tên đầy đủ nhá và quan trọng nhất là mình sẽ mở cam trong trường hợp như hôm nay trong lớp của mình có một số bạn không mở cam và để tên ờ, không đúng theo yêu cầu thì đã bị uh, mới ra khỏi lớp rồi và cũng rất là tiếc rằng là các bạn um, vào lớp sớm nhưng mà có thể là do việc gì đấy các bạn lại tắt ca tắt mic như thế á thì lại không học được đúng không ok và hôm sau nha cô sẽ trăm các bạn mở cam này vào lớp đúng giờ và cô mong rằng là bài tập của các bạn là sẽ gửi đầy đủ vào trên nhóm để cô chấm cách phát âm của các bạn nhá. now this is the end of the class today thank you for all the students to join all the class That's the time you need to press the teeth, mm -hmm. wash your face. And now we need to go to sleep. Good night and see you on, on Wednesday. Bye-bye. See you then. And now we will open the microphone for whole the student, right? Đây cô sẽ mở mở mic cho các bạn nha. Yeah, goodbye. Siya, Siya. Goodbye, teacher. Goodbye, goodbye, goodbye. See you. Goodbye, teacher. Bye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Bye, goodbye. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Bye. See you. Bye. Bye. Bye. Bye, teacher. Goodbye. Goodbye. See you. Goodbye teacher. Have a good night. Nhớ nha các bạn nhớ dùng cảm ơn các bạn nhớ đây. Goodbye teacher. Goodbye. Goodbye. Em chào cô. Em chào teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Teacher. Teacher. Mưa Trời Đây Mưa Goodbye Goodbye Goodbye Goodbye Goodbye Vũ Đình Tùng Goodbye Goodbye Goodbye Phương à Goodbye Goodbye Goodbye Bye See you next time